Ok, Babia TV ngày hôm nay sẽ cho các bạn đi cầu tột nha Cầu tột sao bóng luôn <laughs> Rồi, chiếc vậy Bạn dạ. tri ra xin stop, xin đầu tiên đi 1, 2, 3 Yeah <laughs> Tiếp theo sẽ là bạn đầu đỏ Yeah, trời ơi Bạn khủng long, gai siêu cẩn thận nha à, bạn màu cam này đây ôi té rồi một hai ba và sau đây là tờ bếp mình trượt rất là chuyên nghiệp <laughs> mình sẽ chơi mình ngã xuống một hai ba mình là cổ dài đây mình sẽ nặng ngàn tấn một hai ba rồi cho thêm xà bông đi chơi rất là bạn hai đầu hai đầu sẽ trượt đây xin chào các bạn một hai mình sợ quá mình sợ quá cho mình nước bọt nha ngọt đi để cho mình đỡ sợ một hai ba yeah tụt nhiều sao bóng quá rồi. Coi nhiều sao bóng vô, như sao bóng vô trên trên như vậy tụt lượt tới lượt mình đây mình sẽ làm thử thách hơn mình sẽ cõng một bạn kéo dài hai đứa mình sẽ cùng đi chung ờ, cùng đi đi cùng đi đi cho được Ba. yeah tiếp theo bạn con gai sẽ nói đuôi với bạn cổ dài mình sẽ chơi nói đuôi nha yeah tắm xà bông luôn hai ba quay chậm nào <laughs> sợ quá đây là bạn cuối cùng rồi okay. à thế mà bạn cũng có mô hông nữa hai à, đứa mình cùng câu cổ nhau đi nha rồi trượt từ từ thôi nha các bạn một hai ba sợ quá bạn ơi sợ ôm vô sợ quá <laughs> bây giờ các bạn khủng long chim chống sao bông hết rồi bây giờ mình sẽ mò tìm các bạn rồi mò tìm khủng long đi rồi giờ không thấy bạn nào luôn bạn gì đây à thì là bạn cổ dài à, hay là mình lại rồi bây giờ mình lại coi nước mình xịt cho các bạn khủng long khỏi sao bông luôn thì bây giờ có bạn nào là xịt bạn đấy nha ok đã đi mở nước rồi đi mở nước đã đây là rất là nhiều xà bông luôn là bình bình để chút xíu rồi mình tắm cho các bạn cùng lông cho sạch xà bông nha ta ra sắp có nước chưa đây đây nè cha cha đây nè wow có nước rồi <laughs> rồi sau sau khi chơi cờ tù laser mình sẽ tắm các bạn cùng lông hết xà bông luôn Ồ, được chơi câu tuột vừa được chơi xà bông lại còn được tắm nước mát nữa gì đây ồ khó kiếm quá ta Wow, đâu hết rồi các bạn à có cái gì màu tím nè wow. có cái gì màu, màu tím, tím nè wow. wow thì ra là bạn cũng con gái à, đây là các bạn sau khi được tắm mát thì mình tìm tiếp nha coi sen luôn nha các bạn Cũng không bị té ăn lên Mình đi là rửa phao đi rửa hết đô lúc rồi mình lên bờ nè trời ơi tiên tì vô nè không bữa sao bóng lên nóng hết rồi nóng ơi nóng nóng rồi, rồi rửa luôn cái bình luôn Trời ơi, <laughs> khủng long, khủng long dụng được tắm mưa quá Tắm môi sen luôn Mát quá Đã quá Cái gì? Đang trời đang nóng nóng mà được tắm voi sen luôn Qua đi Quá Các bạn khủng long hôm nay vui không? Tourette hôm nay vui không? Quá vui luôn Khủng Long chơi rất là vui rồi Tạm biệt mọi người Hẹn gặp lại vào video lần sau